chứ nhiều khi lóng nga lóng ngóng bị dướng cái này lại là mệt lắm mức độ nhẹ lại hỏi mức độ nặng lo vô phòng mức độ ba vậy có số 8 lần sau nữa à thí dụ như nó không phạt em nó không phạt em mà nó bắt nó dục luôn có đó luật pháp mỗi nơi mỗi khác nên trong tờ khai chúng ta phải khai cho nó thật là kỹ ý anh nói nặng vậy đó Chào mừng các bạn đến với chương trình à, vlog của anh Duy Nguyễn Hôm nay Duy Nguyễn sẽ chấn lộ, lộn xin lỗi các bạn Hôm nay Duy Nguyễn sẽ ờ, tiết lộ các bạn một cái tin chấn động Đó Là chỉ cho các bạn cái cách mà chúng ta Chúng ta ôm thực phẩm bổ sung Đó Qua mặt hải quan dễ dàng oh, really? Nghệ mà Chúng ta cần phải biết được cái này Chúng ta phải làm được cái động tác này What? chúng ta mới có thể tồn tại trên giang hồ được đúng không các bạn sẽ thấy giờ em ôm thực phẩm bổ sung đi qua hải quan sao cho lọt anh được chỉ ra tại sao chúng ta phải ôm thực phẩm bổ sung đi qua hải quan tại cuộc đời này chúng ta gym khỏe mạnh đẹp trai có tiền để làm chi để làm chi thằng nào comment vô buôn lậu thực phẩm bổ sung lóc liền mấy em báo công an liền nha nghe nghe báo liền ghét nhất mấy người tập game đi buông lộn thực phẩm bổ sung ghét nhất luôn á anh Di không bao giờ chỉ tụi em làm như vậy hết mà chúng ta đi du lịch chúng ta đi du lịch chúng ta phải ôm thực phẩm bổ sung ba ơi đúng không các bạn sẽ thắc mắc và phân dân má ơi ôm giữa chừng gặp hải quan rồi sao anh Di tụi em đi du lịch tụi em ôm thực phẩm bổ sung tụi em lên máy bay tụi, gặp, tụi em gặp hải quan là cái chuyện bình thường đúng không là cái chuyện bình thường nhưng mà tụi em ở trong nước là cái chuyện không gì để bàn cả giống như từ đây đi ra hà nội mang thực phẩm bổ sung đi là cái chuyện bình thường không có gì phải phải ý kiến cái cò cả nhưng mà tụi em đi nước ngoài thì sao tụi em đi nước ngoài đúng không tụi em phải mang theo shop cái điều là điều căn bản mà anh Duy muốn chia sẻ vậy mang những cái loại súp gì đó chia sẻ luôn trước khi mang súp mang đôi dài cái ba mang đôi dài cái đó nha tiết lộ với em luôn anh đi à, nước ngoài lúc nào cũng mang mang theo hai đôi giày của THOL một đôi giày đế cứng đen làm chi mấy em đi những cái địa hình mà nó trơn trợt nó bị té giống như cái lần anh đi lên núi à, núi phú sĩ anh nhờ đôi giày là té thấy mẹ rồi ngựa lắm em lúc mà trời tuyết rồi này bay phủ tùm lum la anh đi ra ngoài nhí nhảnh như chó cảnh ấy lộn như con cá cảnh vậy đó tại vì anh muốn chứng minh cho thế giới rằng tao tập gym tao có lạnh cha con tụi nó mặc áo ấm ở gió tùm lum anh mặc áo ck mấy em tóc tai như kiều phong vậy đó nó bộ bộ bộ bụi tuyết nó bay đầy vô như kiều phong lúc chết đó em đó men lắm xong rồi cứu đó về tao cũng bị nữa chứ phải không đâu bị gì không kể đâu đó là đôi giày để cứng còn đôi giày để mềm để chi để walking walking chúng ta đi du lịch chúng ta phải walking các bạn không có kinh thì các bạn đừng có đi du lịch vậy kinh là gì là đi bộ đó má dạ, dạ. đúng không đi bộ du lịch là gì đi bộ để trải nghiệm cầm cái mảnh chụp hình bụp bụp bụp bụp nó selfie cạch cạch cạch cạch hai đôi giày một cái đế cưng cái đế mềm giày thl cung cấp cung cấp hết đây đế mềm mà đôi này đây đôi này là sặc sỡ đi không bị lạc mấy em trời đất ơi mày đừng có đừng có đừng có thường đúng không cái đôi giày nè không đi du lịch ta phải chơi màu này nè để cho nó nổi không bị lạc ba ơi lỡ mà đi qua châu âu nó bị khủng bố giữa chừng thì người ta bắn không có lộn nghe chưa nói chung nó lợi hại lắm em tại vì tụi em ở việt nam tụi em thấy đông thôi chứ em ra nước ngoài nồi nồi nó đi như biểu tình vậy đó đông lắm nên mình phải có gì đó nó đặc biệt đặc biệt đi giày là phải giày nổi nón là phải nón nổi đồ chơi full cây thol bảo đảm không lẫn vô đâu được nghe cái đó là cái hay vậy thì sức mang theo sức gì sức bằng gì bộ ba thần thánh bộ ba thần thánh là phải mang anh duy nguyễn là mang bộ ba thần thánh này rồi mang cái này mày gặp thái quan là mình chết rồi xiền luôn bộ ba thần thánh nó có đâu đây đây đây con này không được này chưa chưa chưa bán bia nó uổng à cái này đây đây đây đây đó không đó mang cái này nội cái này không tụi em gặp thái quan rồi tụi em chết ngắt liền cuộc đời đi, du lịch làm trót lọt hết trót lọt hết mấy em chỉ con lần xui dính thôi con lần dính thiệt thêm cái gì nữa lean body ta một đời ngạo nghễ đâu rồi ở đây không có chân men lean body là protein chúng ta đi du lịch chắc chắn chúng ta ăn hộp protein mấy em chắc chắn là mấy em ăn hộp protein nên mấy em phải mang theo lean body nữa nhưng mà mang cái gì làm ơn phải hiểu cái sản phẩm mình mang ok đúng chưa tụi em bây giờ đi qua hải quan là nó hên xui là do cái kỹ năng của mình hiểu không cái kỹ năng của mình khi mình bỏ cái đồ này vô trong cái cái hành lý đó cái kỹ năng của mình bị hải quan bắt nè phải qua nước ngoài nha qua việt nam nó làm gì qua nước ngoài vô thấy chơi còn nguyên này là bây giờ là dễ dính lắm nha chơi còn nguyên tem nguyên kiện này là dễ dính lắm đó nên tụi em phải mở ra mày chưa xài mày cũng mở đi mày mở ra cái kịch một cái xong rồi tem còn nha không có tem mất nha tem mất giải trình không được em nhưng mà cái bước này nói sao đi cái bước đầu tiên là trên cái tờ khai nhập cảnh á tụi em phải khai rõ ràng vô chắc chắn là nó sẽ hỏi là mày có mang thịt chó không có mang um, thịt đâu mà mít đó hay là có mang thuốc không rất mấy cái đó kỹ lắm nha nước ngoài chứ không phải như việt nam đâu nha ông nội ông bay vô ông phát một có bà bên kia bên nhật kìa mang mấy mấy mấy ký thịt chó oh, bỏ tù luôn rồi mang thịt chó đi nước người ta ổ xong bỏ tù luôn cái báo bài báo đăng đó mấy em media sợ thêm vài tin hù tụi nó đi mấy em rất là nhiều cảnh ở tù lẫn nhách lắm mang mắm tôm có thằng mang thịt bò mang này mang kia mấy em nhớ food ra nước ngoài cực kỳ khó nhất là đi những nước văn minh những nước văn minh nó là food nó, nó khó cực kỳ những máy này nữa nè nó khó lắm phải giỡn đâu nên tụi em khai trên tờ giấy đó đó phải ghi rõ ràng vô nó hỏi em có mang rock không em ghi not rock only supplement chữ này tiếng anh là supplement ghi đúng chữ nha mày mà ghi rất dùng cái một tưởng thuốc cái thấy mụ nội luôn đương nhiên hải quan nước ngoài nó không có khùng đâu nó cũng có kiến thức có trình độ đó wow. nhưng mà tụi em đó là mình là người việt nam mình phải am hiểu được cái đó cái đã mà anh duy là trong lĩnh vực là anh duy rành anh duy chia sẻ tụi em chứ nhiều khi lóng nga lóng ngóng bị dướng cái này lại là mệt lắm mức độ nhẹ lại hỏi mức độ nặng lo vô phòng mức độ ba như vậy có số 8 đằng sau nữa à vậy là bước đầu là khai vô cái tờ giấy nhập cảnh nha tờ giấy là phải khai kỹ cần có nước nó kỹ có nước không kỹ nhất là nhật nói chung là tụi em đi đụng mấy cái nước mấy cái nước văn minh là nước nào nó cũng khó hết á còn tụi em đi mấy cái nước cùi cùi ở trong đông nam á vô tư đông nam á khó nhất là singapore thôi còn mấy anh khác bình thường Singapore hơi căng còn Malai, Mã Liếp gì đó nó nhìn nó bậm trợn thôi chứ hèn lắm em rồi Thái Lan thôi đồ bỏ luôn Thái Lan qua vô qua lại cái chợ khỏi có khe gì trơn trời. hết nhưng mà đi qua Nhật đi qua Nhật đi qua châu Âu đi qua Mỹ Canada Úc mấy cái đó cực kỳ khó và cực kỳ dễ chết cẩn thận em cẩn thận của lửa rồi bây giờ bước thứ hai á là những cái loại này nè em phải mở cái nắp ra mở cái nắp ra để làm chi để mình khẳng định rằng cái này là mình mang theo mình dùng only for me only for me tức là dùng cho tao thôi tao không có bán bà ơi chứ còn nếu mà em để vậy nó khép tao vô tội buôn lậu không mà tội buôn lậu mà buôn lậu xứ người là chết ngắt nha cu ở việt nam này thì không có mấy cái đó là dễ cùng lắm vô thoát với nhau thôi nói nói chuyện với nhau là ok còn nước ngoài hả ủa sao mày mày mang theo gì đâu mà cái đai còn nguyên vậy mày đâu mà mang theo được cái báo luôn thol cho ba tem của tôi nè con lại bố đó ai nhắc tem mới nhớ thằng nào không có tem dễ chết nữa nè tại không có tem mà đầu lậu mấy em đầu lậu mà mà qua đó là giải trình hơi bị cực cái nha đó nên tụi em cố gắng mua đồ chính hãng rồi đã có tem để mình mình nói chuyện cho nó dễ nè tem được cấp bởi ờ, là bộ công an nè abc và các kiểu nè tem chống hàng giả đồ xong chính hãng ok yes. đó và khui ra khui ra khui ra phá lên phòng hết nhưng mà khui đừng dục tem nha khi em khui cái tem này sẽ rách đúng không khui cái tem nó sẽ đắp giờ muốn khui liền không tao vẫn chơi đi tao không sợ tốn tiền chơi luôn mày quỷ đồ yêu này đó khui dục này ra không để nha làm lại làm lại mấy em nhìn kịp đúng không khui dục này ra bông gòn đúng không nhiều quá để đợi cho hút ẩm lấy thằng viên ra lấy thằng viên ra mấy em để thằng chi nó còn nói đếm sao trời ơi mày đừng có tưởng đâu trời đất ơi vẫn chơi hoài cẩn thận của lửa mấy em nè thấy không nhìn nè serving size một lý quịch một lý quịch capsule rồi serving bơ container container là 60 vậy là Sega hũ này 60 bây giờ mà lấy riêng nó còn 59 nó còn 59 không bên này cũng vậy nè bóc ra luôn đó khui này ra chừa mí tem ra đây nha chừa lại chừa lại mí tem ra đây mấy em dặn dặn ra đó rồi xong rồi khui mở này ra quăng nó lấy hai viên lấy hai viên mấy em một, một, một trắng hai đen nha rồi đẩy lại rồi xong vô tôi giải trình cái một rồi uống luôn đi rồi số ok vô gặp thái quan gì đúng không hỏi nãy gì hả phát banner biết tiếng anh không mày đừng lên tập game biết tiếng anh nha đó quá this một phát banner nói gì vậy dùng để làm chi đọc đi mày không được không được nó nói như vậy mấy nói chung là nó nhìn nó cũng biết là sơ sơ nói tiếng anh không à nó nhìn nó biết là là, là số domain rồi nó nhìn vô tờ khai của em nữa đó mà cái mà hành vi mà chúng ta xé ra để làm chi để chúng ta chứng minh rằng chúng ta dùng cho mình là cái hành vi thứ hai là nó mất duyên rồi đó mấy em là chứng minh rằng tôi dùng rồi chứ không phải tôi đối phó với ông ví dụ như giờ nó ổn mày mày nói mày dùng mà tao thấy có con còn y chang mày xé tem ra mày lựa tình hả mày là hành vi của mày là không có không có trong sạch hành vi của mày không có thực thà mà một khi không thực thà nó khám ra mấy cái kia nữa mày gian dối em vô bán lậu nè bán bán về chết dân tàu sao đó nên hải quan nó sẽ bắt bẻ bằng rất là ghê nhất là hải quan quốc tế nha mà gặp thêm mấy ông nội tiếng anh tiếng u không có rành là chết luôn á đó. đó rồi cái này cũng vậy khui ra để xài rồi bỏ trong hành lý bình thường đó là cái bước một bạn sẽ rất là dễ giải trình bước hai là những cái tướng này là nó tin chắc rồi quan trọng là cái body của mình cái body của mình nè tướng tôi là gì simmer ê nước ngoài nó không hiểu simmer đâu mày ơi đó đó thấy không hỏi làm gì đây quay đếp tin quay đếp tin nói tiếng anh mấy em quay đếp tin exercise là gì đó tập gym workout nói chung biết chữ gì chém chữ đó đi xong anh cái loại cái hũ này tao bị bắt thiệt mày bên ý nè lúc đi cũng dính lúc về dính mấy em nó quét cái gì ra tưởng tao chơi heroin mày biết thấy bột bột trắng trắng đây rồi đây hai man ồ chết <laughs> rồi tự nhiên bị giật lại mày hai man cái xong đó nó có hai ông ông ngồi đằng kia ông bà ngồi đằng kia chứ ông đứng đây hải quan khá đẹp trai hay quản lý á xong rồi cái ờ, nó nó nó nó nó, nó sôi ra trong hành lý anh nó thấy cái nó nó kêu anh ở bên nó kêu anh mở ra xong chị chị chỉ lấy cái này lên nhìn hỏi gì đây cái anh hỏi là muscle cái này fuel fuel for muscle fuel là năng lượng cho cơ bắp hụt mà gồng lên phát một oh exactly very handsome man ồ oh, nó khen anh nói xong cái nó vô nó giải thích gì kia không biết nói gì nó tiếng ý mày rồi cái kêu oh thanh kiều đi đi cái bước cuối cùng là phải có cái này mấy em cái này là cái nó khẳng định là mình đúng nè nó khẳng định là mình đúng bởi vậy á nói mày Zimmer mà đi nước ngoài mặc đồ sport đi đừng có mặc đồ mà kiểu như kính cổng cao tường áo vest công lê đậm khỉ nóng thế nó mặc đồ đơn giản vô nhìn sportman anh nói thiệt với bây giờ mình để ý đi mấy cái người mà người ta gọi dạng dạng hai lúa đi lên đó nó hay thích mà chứng tỏ cái cách ăn mặc trịnh trọng em đúng không em đi ra sân bay em thấy mấy ông nội nào mặc công lê này nọ nhìn ghê gớm lắm thật sự danh nhân cùi thôi à <laughs> thích mặc chứ đó <laughs> đó còn ví dụ như người ta chơi thứ thiệt á mấy mấy thằng tây á mày thấy qua việt nam ít nào mặc đồ của đó lắm nó mặc đồ rất là rất là sport nhẹ nhàng đó. so muscle lên feel feel for muscle my muscle gồng lên phát một là cái này uống ngược vô ra cục này chắc mày hiểu vậy đó vậy tóm lại là cái gì tóm lại là tại sao mà chúng ta phải quan trọng cái vấn đề này tại vì những cái này là những cái lĩnh vực mà anh thú nó nó nó nó nó rất là nhạy cảm nó ranh giới giữa thuốc với thực phẩm ờ, ờ. đúng không đối với thằng ngu á thì nó này thuốc mà đối với thằng khôn á thì nó là thực phẩm mà trên đời ai biết cuộc đời mình gặp thằng ngu hay thằng khôn đúng không các bạn cái đó thực tế nó là vậy đó nhiều khi bạn cầm cái hũ này cha mẹ mà nó uống thuốc không lẽ chửi cha mẹ bạn ngu thì mà ví dụ như bạn chửi cha mẹ bạn ngu thì cái đó hơi mất dạy thôi chứ mà về mặt nghĩa thì nó cũng không sai đâu đúng không thì ở ngoài xã hội nó cũng vậy các bạn khi bạn ra đời bạn ức chế nhiều cảnh tự nhiên vô má mày uống thuốc hả mày đóng máu mà mày mày đuôi hả mày đúng là mày ngu mày tưởng ai cũng ngu nhưng mày biết đọc chữ không mày đúng không sản phẩm này không là thuốc đâu ghi rõ ràng vậy đó không biết đọc đúng không sản phẩm này là supplement đó hiểu chưa nó không sản phẩm này được chịu trách nhiệm của fda mỹ ủa biết fda là gì không tao kể mà nghe không hài thôi kỳ tao chơi với ông kia cũng khá lớn đó mày ông nói là fda ông tưởng nó fbi à tao chú biết cái chỗ này nè chú là cái chỗ này chú coi phim mỹ là cái chỗ này nó điều tra tội phạm nè nó nó nó nó nó, nó bắt người ghê lắm phải không dạ còn lại bố fda ông ơi còn fbi là khác không phải cái f nào như cái f đó đâu đúng không chỉ có cái cái Bia fp nó mới giống nhau thôi nó nhiều cảnh cười đã nước mắt luôn lắm em bởi vậy mình chơi cái này á là thuộc dạng là kiến thức mình phải tương đối tương đối tốt đó nhưng mà trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam á thì nó khác còn trong khi mà ra nước ngoài á, thì mọi chuyện nó khác mà chưa kể nó bảo hộ nữa em thí dụ như nó, nó không phạt em nó không phạt em mà nó bắt nó dục luôn có đó luật pháp mỗi nơi mỗi khác nên trong tờ khai chúng ta phải khai cho nó thật là kỹ ý anh nói lặng vậy đó cái tờ khai có gì khai hết đừng có giấu thí dụ như mang bao bao nhiêu cái bao cao su khai luôn đi thà tự giác đỡ không sao này nó phát giác mày anh nói thiệt đúng không nó nó khai nó có những cái tờ khai nó sớ tao quân nó chi tiết nó ghê lắm nó bởi vậy khi người việt mình ra nước ngoài gặp cúm cúm gà mấy chỗ đó nhưng mà thôi chuyện nói chuyện của người ta nhưng mà nó là zimmer là cần phải vậy đó zimmer tụi em ra nước ngoài đó là tụi em phải có cái này tại ra nước ngoài không có mua được khổ lắm không có mua được đâu tao đi nước nào tao cũng mang theo hết á anh nói thiệt luôn á chỉ có đi mỹ không mang thôi đi mỹ mang chở củi về rừng mà t, t, anh sợ đi mỹ anh mang nó hải quan nó chửi anh thôi em hiểu không hải quan nó chửi bà mẹ mày mày mắc in dứt a rồi qua nước tao mày mang nữa hả mày nó khó giải trình mấy nên mà nên đi mỹ thì anh không mang chứ mà đi châu âu hay đi đâu đó thì anh mang cái này là thí dụ như mình lấy ra khe đồ mỹ đó mày ăn không nope. mày thấy lá cờ mỹ không mày biết cờ hoa không đó xong mình ra nói nó dụ mày làm khó tao mày khó vừa hay cho mày ê mày đồng minh của mỹ đó nha mày tao tăng chi tiêu quốc phòng mày giờ ví dụ như hàn quốc không những nước khác đều có sản xuất thực phẩm bổ sung đó nhưng mà mình mang đồ mỹ đi thì mình tự tin hơn đồ mỹ là nó được kiểm nghiệm trên thế giới rồi ta nhìn thấy đồ mỹ là hết ẵng rồi nó thật sự với bạn luôn ra nước ngoài má cái đồ mỹ này nó mạnh cực kỳ đúng không hồi kỳ anh qua bên ý anh cũng khè nó ăn phát một nè chập ra ăn phát một đây ba chỉ nói vậy thôi không nói nhiều nữa tại tao biết nói gì đâu thí dụ tiếng việt nam tao nói được và tiếng mỹ tao nói là gì không lẽ this is usa product không lẽ nói vậy hả chỉ đây nè nè nè nè không nổi nè nè nè nha nato của ông là nó nuôi đấy nha ông ý hết dám khè luôn nói thật ra đó thì hải quan nó cũng có làm khó làm dễ mình nó làm đúng chức trách thôi em tại vì đó, nó là cái người mà nó lo an ninh cho nước đó mà thí dụ như bây giờ á mình đi qua nước người ta mình quậy nước người ta là thằng đó chết á ủa tại sao ngày xưa mày cho nó vô đúng không lỡ mà ví dụ như anh cầm sản phẩm này ra mà nó không phải là uh, sụp lên mình nó trong là ma túy thì sao bột mì ma túy vậy đó đem vô bán một phát với nó nói trời ơi này treo đùi dây bắt đầu ngựa nên cái kỹ năng mà gọi là chui ra khỏi hải quan mà khi chúng ta cầm súp đó là chú em thấy làm những bước như anh là bảo đảm qua thí dụ như tới hồi mà tụi em ra nước ngoài mà tụi em bí quá không biết nói khỉ gì á mày trong gym mày biết gì mà nói đó đi hoặc cao di nguyễn gì đó quăng ra ờ quạt cao di nguyễn diêm chúa bộ ba thành thánh này pháp bên banner thì quạt cao đúng không gì là do for lip uh, quay lifting better gì đó sổ đại đi mấy em lúc đó là cái kỹ năng sinh tồn rồi không còn ngại ngùng gì cả đó rồi xong rồi chơi lầy lấy lấy cái sucker THOL ra pha một cúp uống trước mặt nó luôn nè mày không tin đúng không tao chơi lầy với mày luôn ừ. cho miếng nước đi đó ghi order please nó đem nước lọc pha uống ở gần, à, xong rồi mời nó bảo đảm cho đi luôn bảo đảm tại thật ra mấy cái hàng này nó lạ thôi thật ra đó nói với các bạn đừng có lo không phải là đi hải quan ở đâu tận bắc không có nha duy đi nhiều nước rồi không có giờ dính hết chỉ có ăn ý thôi ý chuyển vô không dính mà chuyển ra dính mà đau chứ ngộ hay bạn ha tự nhiên thí dụ mình vô nước người ta ta bắt mình ngay lúc đó không nói tại vì mình ra khỏi nước cũng vịnh lại hũ này nữa mà nói chung khi mà ra nước ngoài nó có những điều mày cực kỳ vô lý có điều cực kỳ vô lý thí dụ như bạn đi vô châu âu á nó sẽ cấm bạn không cho bạn chơi đồ giả bạn mà xài đồ giả là nó dứt bạn liền á giống như cái túi ck hay là hay là cái túi lv gì đó mà giả một phát một đập cái bóp ủa vậy tao đi đôi giày giả sao bạn bắt tao đi tao nói thiệt với bạn dân du lịch châu á qua 10 thằng chín thằng đi đồ giả với với chân rồi giày giả tất giả đó cái tóc nó ra đi đát ra ngoài chợ mua 15 ngàn 50 đôi luôn ngộ lắm bạn nên luật pháp á nó treo trên đầu bạn vậy đó bạn vi phạm nó, nó bọp chơi vậy đó nó bọp chơi vậy đó nên đi nước ngoài có những cái kỹ năng mà chúng ta cần phải biết mà chúng ta pha những cái loại này ta phải có suối bạn đi mà không ăn mình lắc là bạn thua ở bên nước ngoài bạn không kiếm đâu được cái mình lắc hết á nó thật sự với bạn luôn á bạn vô siêu thị bạn kiếm được mấy cái mấy cái bót đồ mấy cái gì gì nó là cái bình uống nít á pha về rửa mới được ba ơi nó nó là dân ghim á là khi bạn đi nước ngoài phải cầm hai bình lắc mất này còn kia bạn ơi ai biết được đang đi đi đi tới chỗ kia thấy cái nhà thờ đẹp quá để bình lắc xuống chụp hình rang, thằng kia nó tưởng nó rác nó dọn <laughs> luôn rồi chuyện bình thường sống đạo luôn các bạn ở bên nước ngoài nó sạch sẽ lắm nó không phạt mà là hơn rồi đó ở bên singapore xả rác phạt nha ở đâu cũng vậy thôi à bạn để bình lắc vậy mà nó lụm giùm bạn là hơn rồi đó không nó phạt bạn tội xả rác trời tôi để mình lắc tôi chụp hình ông nội ơi chứ không phải xả rác nhưng mà ra đó giải thích với nó khó lắm nó thật ra mình làm cái đề tài này vậy mấy em thì nó rất là thực tế nhưng mà nó có cái này có cái kia thì cuộc sống mà duy trải nghiệm được nhiêu duy chia sẻ nhiều thôi chứ uh, duy cũng muốn cái cái cái tâm niệm của mình á là mình là người việt nam á mình ra nước ngoài á là mình bắt kịp cái văn minh của người ta vậy được rồi đừng có sống lạ quá đừng có sống lạ qua để trong từng bữa ăn mà người ta phải có có một thằng phiên dịch người ta phục vụ ngôn ngữ cho mình nữa đúng không thí dụ mình ra nước ngoài thì mình mình không cần người ta phải viết trên cái bàn giấy là ừ chỗ này ngồi thôi không có đạp chân lên nè rồi chỗ này là đi đi tiểu nhớ dội tay này rửa tay rồi dội nước gì đó mình đi qua nước ngoài mà mình cảm giác như nó việt nam vậy đó cũng hơi cay cay lắm em ăn buffet ăn bao nhiêu lấy bao nhiêu đúng không vui lòng giữ im lặng ồn ào tao phạt nhất là mấy cái cái cái cái, cái... mà thôi mỗi lần đi nước ngoài nó có những cái câu chuyện cười có vui có buồn có khóc cũng có luôn nữa nhiều khi gặp mấy thằng cha nội cũng là việt kiều đó không biết sống ở bên nước ngoài sao mà đi ra nước ngoài chỗ người ta phun nước miếng phèo phèo giờ mấy em nhớ nữa nha khi mà tụi em ra nước ngoài đó hạn chế mang những cái đồ nước giống như là bây giờ là ao clip chai bỏ đi mang làm gì không nội đi nước ngoài người ta cần cái gì đó gọn thí dụ như bạn nhắm cái bữa đi bằng bao nhiêu ngày thí dụ như cái bữa đi của bạn chừng nửa tháng á thì tao nói thiệt ra nước ngoài đừng mong chịu tập gym ông ơi ông tập cái con khỉ gì ông đi ở ngoài về ông mệt thấy <laughs> lên mình về lên vô tới khách sạn ông lo ông ngủ ông soạt thôi chứ đó mà đi đi đi tập gym cái chuyện đó đừng, đừng có mơ đi nước ngoài tập gym đó nên nên mình cũng nói luôn nha nên cái chuyện rì hoặc cao có thể khỏi nhưng mà trong cái routine đó nó có những cái routine là ré đi tu rinh hoặc là hoặc là gì on the go gì đó thường thường mấy cái chữ nó nặng vậy thì đó là cái sản phẩm nước các bạn bỏ protein vô các bạn uống ngược ực vậy nè thì khi đi rất ngoài hạn chế bỏ đi ông nội ơi nó nặng chết luôn à mà mang cái đồ nước lên máy bay mấy ông lớ ngơ lóng ngáo này nọ nữa thấy ông bỏ ví dụ như ông bỏ đồ nước ở trong cái vali là thấy bà nội rồi ai cho đúng không nó nó khổ lắm tức là ví dụ như cái cái đồ nước mà mấy em ờ, phải bỏ trong cái chỗ riêng hiểu không tao bị mất mấy lần rồi đó không giỡn đâu mật ong đó mà ông á hà kỳ đi thái lan bận rộn này nọ tự nhiên có con mẹ kia không biết sao đầu óc kiểu gì để đóng mật ong ở ngoài luôn cuối cùng phải bỏ không có mang về được mấy đi qua thái lan bị nó bào tiền trời ơi nói ông này ông thế giới nhất thế giới con ông này nó con ông này nó bay lên tam giác vàng nó hút ma tí ở trên đó đó về nó làm ra nó làm ra cái mật à, tao nói thiệt chứ không phải giỡn đâu tao nói thiệt đó xong rồi cái thằng mà cái thằng cái thằng bán hàng bên đó nó điếm lắm em nó biết nói tiếng việt nữa nó tự hào nó là người thái lan giỏi nhất đông nam á wow. tao biết nói tiếng tiếng hoa nè tiếng việt nè tiếng anh nè tiếng thái nè bây giờ mày muốn nghe tiếng nào đó nó vô nó thuyết trình nó thuyết trình mà nó phải đạp việt nam mình cái nó mới chịu mấy em nói ở bên việt nam các bạn nó tôi biết việt nam các bạn cũng có nhiều mật ong lắm nhưng mà mật ong các bạn nó chạy ra ngoài ra ngoài chợ nó hút đường về nó nó nó làm mật thôi thật ra là bạn uống mật ong nhưng bạn đang uống nước đường nghe cũng hay cay cay rồi đó còn mật ong của tôi hả nó bay dạng lý trường chinh luôn <laughs> nó lên trên vùng tam giác vàng nó, nó hút nhụy hoa anh túc trên đó là cây thuốc phiện đó xong rồi để về nó tạo ra mật như vậy nè mật rất là quý uống vô trường sinh bách lạ trường sinh bất tử bách độc bất xâm bán cũng mắc lắm á mày để hũ cũng đẹp lắm này nọ kia về lỡ quơ lỡ ngáo quên bỏ quên bỏ trong hành lý ký gửi đúng không quên bỏ cái hành lý cái gửi xong cầm lon ton lon ton này đi lết tới rồi lết tới lết tới tới chỗ hải quan tới chỗ security chứ chưa tới hải quan nữa đi qua máy nó kêu tót tót tót tót rồi đem lại một đống bây giờ làm sao đây quăng chứ sao không có đường khác chọn lựa mà cay đắng vậy đó nên nhiều khi đi sân bay kỹ mấy cái đồ kìm nhọn nhất này nọ đó tùm lum phải để đúng chỗ nha không để tùm bậy được phải nó, ảnh hưởng tới chuyến bay đó mấy em kỳ đó là cái bà đó bà bị quăng hết đó là phải cũng phải là hai ba trăm đô á cống một ong của bà tại vì bây giờ nó là thôi giờ cái này á giờ quay đợi chỗ mà ký gửi hành lý đi bỏ vô nhưng mà giờ hành lý nó đi đâu mẹ rồi sao quay mà quay để đó cái đóng xếp hàng kìa trời đất ơi tôi xếp hàng cực khổ theo bà nội tôi mới tới chỗ này mà bây giờ tôi đi ra rồi tôi xếp hàng lại tôi trễ máy bay luôn thôi bỏ luôn bỏ luôn đó em nên cái đồ đồ cái cái cái cái đồ cái đồ mà nước nước á cẩn thận nha đừng mang mang đồ bột thôi It was at this moment that he knew he fucked up. thua! thua! thua! Chết mẹ! Cái này giống nhau vậy? <laughs> Cái này như ba ngày rồi đó. Má đó ba ngày uống rồi chết luôn á. Nên nói về kinh nghiệm mà du lịch đó em Kinh nghiệm giang hồ á Mà du lịch cho game này nọ kia đó có nhiều cái Không biết nói chừng nào nó mới hết Không biết nói chừng nào mới hết tại sao mà đi du lịch tụi em phải mang theo này cái này là cái ví dụ thôi mấy em tức là cái amino bca cái dạng uống uống á thì á em đi mà xa lắc xa lơ nhảy nhót lung tung hết uống cái đó vô nó khỏe mà em nó khỏe là mình tập trung mình đi nhiều mà khi mà đi du lịch mấy em biết sợ nhất cái gì không sợ nhất là mất đồ cái đầu óc tụi em lơ đảng là mất đồ liền ha à. bởi vì tụi tụi em tụi anh nó anh nó còn phải uống mấy cái này vô nè tập trung suy nghĩ nè đồ để đâu là nhớ đó đúng không tiền bạc không lộn một xu nó chơi vậy đó mới được đó, thì hy vọng là tụi em tập gym trẻ khỏe khỏe rồi nào tụi em có tiền rồi tụi em trải nghiệm thế giới cuộc sống mà ai cũng phải trải nghiệm thế giới thôi không bây giờ thì là ngày mai thì nếu mà tụi em chưa đi tụi em nghe những cái câu chuyện của Di kể tụi em biết trước mường tượng để chuẩn bị cho một mình có hành trang sau này mình đi còn nếu mà tụi em đi rồi thì nghe anh Di nó có khách quan có đúng hay không nha anh Di nó khách quan không like share bye bye gặp lại sau hay thì xe và like đi ba cười gì đăng ký chưa cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à <laughs> con chùa hoài